Tài xế lái xe tải cán tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông đối diện với mức án nào? Quý tín giả thân mến, ngày 17 tháng 4 liên quan đến vụ việc tài xế xe tải cán tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông Lê Quang Minh, công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố tài xế Trần Mạnh Thông, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai về hành vi chống người thi hành công vụ. Trao đổi với chúng tôi luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi của tài xế xe tải có dấu hiệu phạm tội, chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ, thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm – với hành vi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của thiếu tá cảnh sát giao thông và cố tình điều khiển xe khi có yêu cầu dừng lại, khiến thiếu tá Minh phải bám vào gương hậu rồi trượt ngã dẫn đến tử vong. Tài xế xe tải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm D khoảng 2, điều 257 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 với tình tiết là gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Vậy nếu như đối mặt với hành vi trên, tài xế thông đối mặt với mức án cao nhất là 7 năm tù giam. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 4, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông số 1 BC67, công an tỉnh Đồng Nai do thiếu tá Minh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1 thành phố Biên Hòa thì phát hiện xe của Thông vi phạm giao thông nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế tiếp tục cho xe di chuyển rồi dừng lại trước trạm thu phí cầu Đồng Nai để chờ mua vé. Lúc này Thiếu Tá Minh yêu cầu tài xế xuống xe, làm việc nhưng người này không chịu và tiếp tục cho xe di chuyển, khiến thiếu tá cảnh sát giao thông bị bánh xe cán tử vong. Sau đó tài xế hoảng sợ dừng lại, nhảy xuống sông Đồng Nai bỏ trốn. Được sự vận động của gia đình, người thân, Thông đã đến công an phường Long Bình Tân, tỉnh Đồng Nai, đầu thú vào tối ngày 16 tháng 4. Tài xế lái xe tải cán tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông đối diện với mức án nào? Quý tín giả thân mến, ngày 17 tháng 4, liên quan đến vụ việc tài xế xe tải cán tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông Lê Quang Minh, công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố tài xế Trần Mạnh Thông, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai về hành vi chống người thi hành công vụ. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi của tài xế xe tải có dấu hiệu phạm tội, chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ, thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm – với hành vi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của thiếu tá cảnh sát giao thông và cố tình điều khiển xe khi có yêu cầu dừng lại, khiến thiếu tá Minh phải bám vào gương hậu rồi trượt ngã dẫn đến tử vong. Tài xế xe tải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm D khoảng 2, điều 257, Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, với tình tiết là gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Vậy nếu như đối mặt với hành vi trên, tài xế Thông đối mặt với mức án cao nhất là 7 năm tù giam. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 4, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông số 1 BC67, công an tỉnh Đồng Nai do thiếu tá Minh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1, thành phố Biên Hòa thì phát hiện xe của Thông vi phạm giao thông nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế tiếp tục cho xe di chuyển rồi dừng lại trước trạm thu phí cầu Đồng Nai để chờ mua vé. Lúc này Thiếu Tá Minh yêu cầu tài xế xuống xe, làm việc nhưng người này không chịu và tiếp tục cho xe di chuyển, khiến thiếu tá cảnh sát giao thông bị bánh xe cán tử vong. Sau đó tài xế hoảng sợ dừng lại, nhảy xuống sông Đồng Nai bỏ trốn. Được sự vận động của gia đình, người thân, Thông đã đến công an phường Long Bình Tân, tỉnh Đồng Nai đầu thú vào tối ngày 16 tháng 4.